Bây giờ để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ số 1 luôn nhé. Rồi, ví dụ số 1 của thầy đây. Sóng dừng trên dây dài 1 mét với vật cản cố định. Vật cản cố định. Đúng chưa nhỉ? Vật cản cố định. À, F bằng 80 Hz, tốc độ sóng là 40 mét trên dây cho các điểm M1, M2, M3, M4. À, trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 20, 30, 70, 75 cm. Điều là sau đây mô tả không đúng trạng thái dao động của các điểm. Chúng ta có bốn đáp án. Đáp án A, M2 và M3 dao động cùng pha. Đáp án B, M4 không dao động. C, M3 và M1 dao động cùng pha. Và D, M1 và M2 dao động ngược pha. Một bài tập khai thác đúng tính chất cái chú ý mà thầy đã trình bày với các em. Trước tiên, khi làm bài tập kiểu này, mà đề bài cho các điểm M1, M2, M3 cách vật cản cố định như thế kia, thì chúng ta phải tính được một nửa bước sóng. Nào, lambda trên 2 trước nhé. Lambda trên 2 của thầy bao nhiêu đây? Lambda thì bằng V chia F, 40 chia 80 là à, 40 chia 80 là 0, 0,5 đúng chứ nhỉ 0,5 mét 0,5 mét thì đổi ra là 50 cm 50 chia 2 là 25 cm cái này rất là dễ rồi thế giả sử đây là vật cản cố định của chúng ta được không ạ đây sẽ là bó số 1 2 và 4 thầy vẽ luôn rồi nhé điểm M1 cách vật cản cố định là 20 20 thì những cái thằng này này các chú ý này từ lúc này đến lúc này của ta là cách nhau bao nhiêu 25 cm được chưa các em? Rồi, điểm M1 của ta cách vật cản cố định là 20 cho nên M1 sẽ nằm ở đây. Sẽ nằm ở bó thứ nhất, được không ạ? M2 có thể là 30, 30 thì lớn hơn 25 nhưng nhỏ hơn 50 cho nên M2 nằm ở đây. M3 của thầy là cách vật cản cố định là 70. 70 thì sao ạ? Lớn hơn 50, nhỏ hơn 75 bởi vì mỗi thằng bó này cách nhau 25 thì ba bó sẽ là 75 mà. Được chưa các em? Cho nên M3 nằm ở đây. Đó, M4 nào, M4 cách 7 năm. À, M4 cách 7 năm thì tròn luôn. Đây chính là M4. Đó, bây giờ mình sẽ xem cái kết quả nhá. M2 và M3 dao động cùng pha. Hai thằng này thuộc hai bó liền kề. Hai bó liền kề thì dao động ngược pha. Cho nên M2 và M3 dao động cùng pha là là sai. Đề bài hỏi các em là mô tả không đúng tức là hỏi đã đáp án sai đấy đúng không ạ? Cho nên đáp án A đúng luôn rồi. Được chưa? Ta xem M4 không dao động chính xác. M4 không dao động chính xác nhá. Rồi, M3 và M1 dao động cùng pha. Một thằng bó 1, một thằng bó 3 tức là cùng bó, cùng bó lẻ cho nên dao động cùng pha, đúng luôn. Đáp án D, M1 và M2 dao động ngược pha. Hai thằng thuộc hai bó sóng liền kề dao động ngược pha, chính xác. Như vậy đáp án của ta đây là đáp án A. Đó, với bài tập số 1 này rất đơn giản, ta chỉ làm gì thôi ạ? Đi tính nửa bước sóng, sau đó biểu diễn các điểm M1, M2, M3, M4 trên các bó sóng mà ta đã biết